với kênh toàn thành pháp của mình ngày hôm nay ngày hôm nay mình có mặt tại một dự án đó là khu đô thị Phương Trường An tọa lạc tại phường Tân Định thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương và ngày hôm nay mình review 5 lô liền cờ tại vị trí đường D2 nha cả nhà đây là đường D2 và như cả nhà được biết á là trong khu đô, ờ, trong phường Tân Định thì ờ, có rất là ít dự án rất là ít dự án như cả nhà đa số là nghị trước thì phân lô thôi còn hiện tại chỉ có một dự án duy nhất đây là dự án Phương Trường An như vậy thì à, là một trong những cái tâm điểm của phường Tân Định và cái à, những cái à, vị trí đất mà trong trong dự án này thì khá là đẹp à, những vị trí trong dự án này khá là đẹp thì hiện tại bên mình đang có 5 lô và tính từ cái xe nha cả nhà tính từ cái xe mà ngay chủ cái cây á đây này cái nhà cứ theo mình đây thì à, mình tính lên đây là 5 lô thì cái, cái chỗ cái vị trí cây này này là một lô thì các nhà thấy ạ à. rồi chỗ đây là một lô này rồi tới đây là lô thứ hai này đây là thu, lô thứ ba nha các nhà đây là lô thứ ba đây là lô thứ năm đây thứ tư sorry đây là lô thứ tư và đây là lô thứ năm nha các nhà đất ở đây có diện tích là 5 nhân cho 10 7 nha các nhà chiều sau đó là 17 ngang là 5 thổ cư là 100 phần trăm và ở phía sau của chúng ta có hai mét lối thoát hiểm nha có hai mét lối thoát hiểm và cả nhà đi hãy theo trong hãy theo trong mình à, à, mình sẽ, sẽ định hình được uh, từng vị trí nha đây như cái nhà đây mình sẽ định hình từng một vị trí từng vị trí nha cả nhà như ở đây này cả nhà ở đây từng vị trí này nha từ vị trí này là cái từ cái cột này qua cột này là một lô à cái nhà thấy không ạ qua cái cột này là một lô nha rồi và cứ như vậy thì tính kia lô thứ hai thứ ba thứ bốn thứ năm ra kia và chiều sau nó là 17 đây cái nhà cái trong mình đây chiều sau nó là 17 ra đây ra đây là chúng ta sẽ có hai mét hai mét lót thuốc hiếm nha đây hai hai mét lót thuốc hiếm ở đây cái nhà thái này và đây đây là cái cột ở phía sau nha cái nhà cái này là cái cột ở phía sau này đây này đó, đây là cột phía sau này là dưới đất của mình rồi ở đây là hai mét lót thuốc hiếm đây đến từ đây ra đây hai mét lót thuốc hiếm còn bên này là lô của những khách hàng khác thì ở đây mình có 5 lô mỗi lô là giá là 1 tỷ 2 nha cả nhà giá là 1 tỷ 2 5 nhân cho 17 thổ cư 100% và cả nhà mua công chứng liền nha mua công chứng liền rồi đã có số và đặc biệt thì ở đây có hỗ trợ với ngân hàng luôn khách hàng muốn vay thì mình liên hệ ngân hàng để làm thủ tục cho khách hàng vay rồi đặc biệt là ở đây chỉ có giá này giá cực kỳ hấp dẫn cực kỳ hấp dẫn và giá thấp nhất uh, hiện tại mình được biết so với cái diện tích như thế này còn có một số lô khác diện tích nhỏ hơn giá thấp hơn một xíu rồi thấp hơn một xíu thôi nha nhưng mà diện tích nhỏ hơn rồi nếu như vậy thì cả nhà à, muốn biết thêm thông tin thông tin chi tiết về năm lô đất này thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 và cả nhà hãy à, nhìn xung quanh một xíu ha. thì ở đây à, nhà đã được xây dựng rất là nhiều nha như cái nhà thái bên kia này à, đang được à, bên này là xây dựng trường này ở à, vị trí đó đang xây dựng trường rồi à, cớ trường thì có cái à, căn nhà đã được xây dựng mình nhìn thấy cái mẫu cũng khá là đẹp bên kia là có cái căn nhà đó đó cũng đã được xây dựng này phía bên kia thì cái nhà điều hành của công viên à, có nhà điều hành cũng như là xử lý nước thải bên đây là có cái à, nhà của ban quản lý đó bên này thì có à, có được à, một căn hai căn à, bốn căn nữa thì tổng cộng là mình đếm là bây giờ mình đếm luôn ha cả nhà đây giờ mình đếm luôn nha mình đếm luôn nè căn một này một căn này hai căn này ba căn này bốn căn này bốn căn này năm căn này đúng không ạ sáu căn này bảy căn này chưa tính trường mẫu giáo đúng không à? bên bên kia bên kia có uh, cho chuẩn bị người ta đồ móng người ta làm nữa đó là sáu căn rồi đúng không bảy căn và điều đặc biệt là xung quanh đây dân cư ở rất là đông nha dân cư ở rất là đông rất là đông và bên kia như cả nhà nhìn thấy bên kia này xíu xa xéo bên kia này đó có dân ờ, dân ờ, tức là khu vực này là khu vực ở, ở ngoài ngoài khu dự án này nhưng mà dân ở rất là đông và nhìn xéo bên kia là khu đô thị Thịnh Gia và tính từ vị trí đất này của mình á từ vị trí đất này của mình à, đi theo đường này đường chim bay nha tại bơi qua bên kia mình có một cái ờ, con suối nhỏ nhỏ à, sau này nếu mà thông đường làm cắt một cái cầu nhỏ đi ngang qua thì chúng ta sẽ qua bên đó là quốc lộ 13 như vậy thì tính từ vị trí này ra quốc lộ 13 chỉ tầm khoảng là 500m thôi cả nhà 500m thôi nha chỉ cách nhau tầm một cái ờ, cái cái cái uh, mảnh đất cao su thôi nhỏ xíu thôi à, 500m thôi à, còn hiện tại mình đi á mình đi đường là mình đi đường hướng ờ, đường Balenci mình ra hướng này ở à, ra hướng cái cổng khu đô thị trường phương Trường An ở đây mình ra Balenci đây thì từ vị trí này mà ra đường Balenci chỉ tầm khoảng là 300m ạ à. Rồi từ cái vị trí rừng Balenci đi ra quốc lộ 13 chỉ tầm khoảng là 900 m nha. Rồi như vậy thì cả nhà muốn biết thêm trong thông tin chi tiết về năm lô đất này hãy liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 và trước một video hay là sau một video mình sẽ đi review ờ, mình sẽ chạy xe review từng khu vực khu vực à, từng vị trí à, à, từ vị trí nào đi đến vị trí đất của mình thì cả nhà hãy xem hết video để mà hình dung ra nha cả nhà rồi các nhà xem thấy hay hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình ạ xin chào và tạm biệt ạ